Xin chào 500 anh em quay trở lại với kênh YouTube của điện tử à, điều khiển nghe nhìn và của Hải Tuân thì à, <clears throat> thưa anh em à, Tết Tư sắp đến rồi thì à, thị trường cờ bạc bịp đang rất là sôi động đúng không anh em có rất là nhiều dòng sản phẩm sẽ hỗ trợ anh em trong dịp Tết à, tới đây để anh em à, chơi bịp đúng không Tết thì anh em thường chơi gì à, bài lá bịp này ba cây bịp hoặc là sóc đĩa bịp thì à, với những tất cả những cái bộ môn đó thì à, bên à, điện tử điều khiển nghe nhìn Hải Tuân đều có cái, các dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi một cách hiệu quả thì uh, nói về bộ môn sóc đĩa bịp thì đơn giản dễ chơi và dễ sử dụng nhất trên thị trường hiện nay đó chính là cái dòng uh, bát tàng hình mình chỉ cần đưa bát vào thôi còn quân vị với đĩa hoàn toàn là xanh chín Đấy. mình chỉ cần đưa được bát vào là mình sẽ chiến thắng thì với dòng bát tàng hình thì bên Tuân ma cao có rất là nhiều loại từ những cái dòng bát tự động bát khiển Đấy thế nào là bát tự động thế nào là bát khiển thì anh em theo dõi à, các video trước của mình thì chắc chắn là đã biết còn anh em nào mà chưa biết đến các dòng bát đó thì hãy ấn đăng ký kênh và vào kênh của mình để xem nhé Đấy, mình đã giới thiệu cho anh em về hai dòng bát là bát tự động và bát khiển nó khác nhau như thế nào rồi còn trước mặt anh em đây là một cái mẫu bát tự động Đấy, anh em mẫu bát tự động đây đây là mẫu bát trắng nhé mẫu bát trắng này thích hợp cho đám cưới đám hỏi Đấy. hoặc là đánh tại nhà anh em được thì anh em chỉ cần luồn được bát vào thôi Đấy. tất cả các mẫu bát của Tuân ma cao đều có tem phiếu bảo hành đoàn hoàng cho anh em bảo hành một năm nhé anh em để tất cả các lỗi Đấy. đít bát này anh em nhìn đít bát làm rất đẹp đúng không ạ kể cả người ta có mở đập rơi không bao giờ vỡ được Đấy. rất là chắc chắn à, con bát này thì có thể bao mọi bài test cho anh em từ những cái bài test như là nước test lửa thoải mái hay là đơn giản nhất như là bài test đèn led mở đơn soi trong suốt Đấy. nếu mà con bát hàng à, thế hệ cũ những cái con bát à, sạc à, kim để à, sạc kẹp đấy thì nó sẽ sẽ đen ngòm cái chỗ đít này nhưng anh em nhìn này đây đít ánh sáng vẫn hoàn toàn xuyên qua được đấy, anh em thấy không ạ ánh sáng hoàn toàn xuyên qua được các cạnh này đấy, hoàn toàn xuyên qua được anh em có thể lấy một con bát uh, uh, xanh chín bình thường soi như mình đảm bảo với anh em là nó cũng y như vậy đấy, hoàn toàn có thể uh, xuyên qua được rất là bình thường đấy là một cái bài test cơ bản nhất để cho anh em test đài con bát à, con bát này thì đánh rất là ok và hiệu quả nói về thời lượng pin ấy thời lượng pin thì nó có thể chơi được uh, điều anh em quan trọng nhất chính là thời lượng pin đúng không ạ thì nó có thể chơi được khoảng từ 4 đến 5 tiếng thích hợp cho một cuộc chơi kéo dài hoặc là anh em có thể đưa được bát vào trước này cho nó nửa cuộc chơi anh em vào Đấy. bát khiển thì sẽ có một bấm khiển và khi bấm khiển thì anh em à, thì nó mới hiện trên màn đây đây là một bộ màn của bát này đây cho anh em xem đây là một con màn dây màn dây này Hotline, Đấy, anh em mà thắc mắc về con bát thì cứ điện về hotline của Tuân Cao nhé theo số điện thoại này đây hotline cho anh em thì à, con bát này anh em cần một bộ màn đúng không ạ đây là bộ màn gọi là màn, mang tên là màn dây với con màn dây này, thì khoảng cách bắt của nó là 15 đến 20 mét Đấy nên anh em uh, sử dụng con bàn dây này anh em có kỹ thuật là bên ngoài anh em sẽ sử dụng con bàn dây này nhé anh rất hiệu quả uh, có một anh em nữa các anh em thì anh em kết hợp với nhau để chơi bịp ừ. sau cái này ấn sắc nét như ban ngày luôn sau đôi này mở ra cho anh em xem Đấy, thấy không trồng vị đề vị đều có thể nhìn rõ ràng nhé Đấy. ấn khiển nó mới hiện anh em cũng có thể gọi lại hình ảnh nhé đây là lẻ này đấy chẳng hạn chưa kịp nhìn anh em có thể gọi lại hình ảnh này đấy. anh em thấy không ạ lẻ này thấy không 20 mét bắt 15 20 mét nên anh em có thể hoàn toàn đánh khắp phòng nhau này hoặc là báo cho nhau từ tầng trên tầng dưới đấy. anh em ngồi tầng trên báo cho tầng dưới hoặc là ngồi phòng bên cạnh báo cho phòng kia thoải mái phím nhau thì phím bằng cái cục rung này đây là một cục rung này anh em chỉ cần bấm khiển là rung thôi đấy. đây là bộ cục rung phím như nhau phím kiểu gì thì tùy anh em quy định đấy một là chẵn hai là lẻ gì đấy thì anh em quy định đây là một bộ rung chứ không phải là một bộ ờ, nhận diện phân âm phân màu gì đâu nha anh em anh em hãy cẩn thận khi mua hàng một bộ rung hoàn toàn bình thường đấy một bộ sóc đĩa bịp cơ bản nhất thì nó chỉ có thế này thôi còn anh em mà trực tiếp vào cuộc chơi không có kỹ thuật thì anh em có thể sử dụng những bộ màn như thế này 1280 hoặc là 2730 Đấy, đây là bộ bàn ngụy trang bằng điện thoại này à, bộ bàn ngụy trang bằng điện thoại mình sẽ ấn cho anh em xem đó, anh em thấy không lẻ thấy chưa nhìn rất rõ ràng và sắc nét đúng không ạ Đấy, đây là bộ bàn dây pin nó hơi yếu một chút anh em thông cảm này nhìn này hoàn toàn bình thường à, đó lẻ sắp cái tiếp này ừ. đây là những vị trang bằng điện thoại nhé à, ờ, mình còn hướng dẫn thêm anh em một cách nữa đó là sử dụng trực tiếp con điện thoại của mình sử dụng trực tiếp con điện thoại cảm ứng của mình để à, <coughs> làm màn soi thì à, cách soi như thế nào kết nối ra làm sao thì mình sẽ hướng dẫn anh em tiếng này là tiếng uh, sắp đôi nha anh em mở cho anh em xem này sắp đôi này Đấy, chuẩn xác 100% đưa được bát vào đánh nét ok đây giờ muốn kết nối trực tiếp với con điện thoại của anh em phải không ạ thì mình cần thêm một cái phụ kiện nữa cái phụ kiện này được mang tên là cục wifi đây cục wifi này anh em mở wifi lên à. anh em kết nối wifi này với con điện thoại của mình đây điện thoại cảm ứng này anh em kết nối wifi anh em vào phần cài đặt anh em vào phần là kết nối này đó anh em kết nối wifi rồi khi anh em kết nối ok anh em phải tải trước cho một mình một cái phần mềm mang tên là iCamera nhé anh em với cái phần mềm iCamera này anh em ấn start này anh em có thể sử dụng nó làm màn soi à, anh em sắp tới cho anh em xem rồi trực tiếp cuộc chơi mình sẽ bấm nhìn nét không ạ lẻ này sắc nét chuẩn xác bấm này lại gọi hình về lẻ tiếp này mở cho anh em xem này đó trực tiếp màn hình sấp đôi này Đấy. khi anh em mang vào cuộc chơi thì anh em có thể cầm trên tay mình hoàn toàn bình thường như này anh em tắt màn hình đi Đấy. anh em so xong anh em tắt màn hình đi anh em mở lên nó lại hiện lại anh em bấm khiển thế là lại hiện đúng không ạ tắt đi này bình thường đúng không đến lúc sóc cái người ta sóc cái xong anh em bấm lên nhìn được kết quả xong lại tắt đi đấy sử dụng điện thoại rất là tiện lợi thì anh em chỉ cần thêm một cái cục wifi này nữa thôi đấy, đơn giản như thế thôi thì à, đấy, anh em yêu thích cái dòng sản phẩm này thì có thể comment trực tiếp xuống bên, bên dưới cho mình nhé hoặc là cho mình một like hoặc một uh, đăng ký kênh thì đấy đơn giản dòng bát như thế thì uh, anh em muốn thử hàng thì có thể lên trực tiếp cơ sở bên mình bên mình có hai cơ sở một là bên xe mỹ đình hai là bên xe miền đông nhà cửa đoàn hoàng nhé anh em cứ liên hệ trực tiếp để mình đón xin chào anh em